xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu nhóc nhóm WIA e Giờ là ở ờ, Đà Lạt nhá Là ngày thứ tư du lịch của mình nha Mình sẽ mình đến ờ, Đà Lạt nha Rồi, bây giờ mình có ờ, Amazing Coffee Amazing Coffee là từ tối tiêu trên mặt nhá Nên mình đến ở đây nha Ở Đà Lạt nhá Có những quán cà phê Mình không biết quán nào là tốt hơn nhỉ dự tình là ở đây là khu du lịch ấy. nên chắc chắn là giá mắt nha nhưng ở Sài Gòn là không có cả nhiều vậy nữa cái này bơi chặt nên ngon như là America ットシュガーレモン。う食べれるんディズニーマジディズニーぐらい並んでる やばすぎるめちゃくちゃ人多いここから来ても全然ぐるっと向こうまで待つしかないいや進んで進い進め進め進め進め進め進めにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん tới uh, chỗ thác nha à, cho nên là mình uh, đang mình ngắm được thác Data ダタカジアダタンラ昔ドンソワイ滝見に行った時はほんと2メーターぐらいの滝あそこも6時間ぐらいかけて行ったのに2メーターぐらいの滝でしたけどもタッダタンララニュテナオねタッタイラダイラタッヌダタンラ xuống ở đây à? là bị ướt nha làm sao là mình đi vọng chuyển ở đây với à, bạn gái nha ờ. Dạ bây giờ mình có là Việt Cà Phê nè Và rồng rắn nha ごいなーコールドブリューね最後のこはカフェラベラベコーヒーやカフェなやロンねうんで買いまやまさかのマジ桜だ何年ぶりだ

名物料理を食べときたいっていうのがありますから頑張って食べたいと思います温まるの待ちたい ngon thật nếu khi đậu được ăn cái này ăn lẩu này thì chắc chắn là ăn được và giúp cho hiệu quả sức này rất ngon khó gì mà muối tiêu trắng đối với mình không cần là muối tiêu chấm này sau khi ăn thịt gà này thì có gia vị tại sao mình chưa ăn à, lão à, gà lại nha nếu biết thì cũng là nhiều lần nữa 程よく甘くて程よくあの鶏がらできのこも入ってるしてか何よりも風味がめっちゃいいです風味ナンバーワンだ肉はちょっと硬いけど風味ナンバーワンラムネがこう風味やマンバーラエエンオンラ Học nhau, trước khi ăn lão này, mình lộ l ắ ăn hết được hai hòn nha nhưng mà chắc chắn ăn được ăn hết được nha nó rồi đùa à, đùa à. mà hầu như người Việt Nam đó, biết gạo này đó, và ăn rồi nhá nếu mà người dám Đà Lạt thì chắc chắn ăn rồi nhá đúng không nhiều quá đúng nhiều quá Boomer. Còn âm cứng thì còn mấy triệu trăm Thôi thôi dễ Quảng Nam thì Nhật nè Dễ quá không ạ もしバジルの香りを強く欲しかったらあんまり茹でなければいいな mâm Việt Nam và mâm Nhật Bản là hơi hơi khác nhau mâm Việt Nam là nhiều người mâm. Mọi người mình có một khao gọi là khi ăn lão là chắc chắn có bún ờ, nha không biết các cầm bún này như thế nào chầm lão hay là đổ súp khi mới đến Việt Nam ai đó một người Việt Nam chỉ đố giúp tròn chén này nha chưa biết chính xác là cái gì các cần chính là cái gì bạn còn có lão này á còn là không sao rồi dài dài qua mình là vũ trụ ăn hết rồi vừa à. nổ rồi ạ à. nhưng ăn hết tuyệt vời á do ngon à. quá năm giờ rồi á nè nhiều khách hàng đến nhà hàng này nha cho nên là mình về nha thanh toán rồi á là mọi người đoán là chi phí là bao nhiêu tiền à? một lão đó một trăm nghìn thôi ý không tin được nha một trăm nghìn hả? 安すぎる安すぎる 500円手をかずラウガーダエcủa à? tàu mùi điểm phà ngon lắm à? xin chào bây giờ mình ở Paris vâng, vâng, vâng, Pháp nhà, <laughs> chọn đêm Đà Lạt nha có nhiều người á nhưng mà người hiểm này lô rán này <laughs> nếu mà bị ăn chót này à được à, là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có nè chợ đêm đến thần nhưng mà nhưng mà chưa hoạt động lại nha nên rất buồn nhưng mà ở đây là ok rồi cứ khó đi vội nhưng mà có xe máy à, cũng có xe máy nhưng mà mình à, khoan à, khi đến à, khi đi thăm khu vực này khu vực như này

Hôm nay là ngày thứ năm Chỉ về nhà thôi nha Bây giờ là 6 giờ rưỡi à Lạnh quá ừ. Có thể là hôm nay là có để xe à. là hôm qua cũng có kẹt xe nên mình bắt đầu đi về nhà sớm nha từ Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng là 290 km nha mình không biết đi về được hai hôm nữa cho nên là đi về nhà nha, đi thôi đi cẩn thận nha yeah tại vì là là không có vấn đề gì cả nha khi đi phan thiết nè xe bị hư nè trong ngày tết nè mùng một nè không có tìm sửa xe nè này rất lo lắng và khó khăn nè khi về nhà mất 10 tiếng rồi nha mệt quá nhưng mà vui nha sự thật là lần này là đi một mình á là mình thích là thường đi du lịch với bầm bện của mình nha mình thỏa mãn à, du lịch này nha là đi tàu là không vũng <laughs> tàu là đi cà phê uống cà phê thôi nha sau đó là đi phan thiết này à, phan thiết là cũng vui á mình à, hôm ăn được hải sản nên làm sao đi du lịch ở Phan Thiết thì ăn thử hải sản nha đi Đà Lạt là hơi lạnh nhưng mà phố Quan Đào đó là rất cười và nhỏ Nhật Bản nha gần đây không à, về nước được nhé do corona nên lần này ngắm được Quan Đào thì rất vui á du lịch lần này là 100 điểm nha nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Ok không? À, rồi, à, cảm ơn mọi người đã xem chương trình Kazu đi du lịch bằng xe máy cũ 50cc Phan Thiết và Đà Lạt nha Hẹn gặp lại đến à, lần sau Kazu sẽ đi du lịch bằng cái gì đó nha <laughs> Rồi Ok bye bye